ta chúng ta dùng vài chiến thuật đấy chưa chưa chưa con mình chín con sáu con mà sáu con sáu con mà hậu giang hậu giang chín vậy thôi hậu giang vô vòng trong nha chín con chín con cá sống chết cá chết chưa bóc cá cá chết rồi